Alo, vâng xin chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh so cầu top 1 XSMB anh em nhé. Và trước màn hình nhỏ của tất cả anh em đây là kết quả trả thưởng thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2021 và giải đặc biệt ngày hôm nay có dạng 64313. Yên tâm cả ba ngày hôm nay, đầu 1 nổ cho anh em con độc thủ đề 13 nằm ở cái bộ đề 13 anh em nhé. Và điểm qua lô tô từ à, đầu 0 cho tới đầu 9 ngày hôm nay thì anh em thấy cho mình đó là cầm điếc cái đầu 6 phải không ạ đầu 6 hoàn toàn trắng bạc cho tất cả anh em và ngày hôm nay thể hiện cho anh em lô tô hai nháy gồm có con lô tô 01 phải không ạ lô tô 36 thể hiện ở đầu 3 và con kép 55 đấy ngày hôm nay cầu lô rất là đẹp phải không tất cả anh em rồi thì ngày hôm nay à, xin chân thành chúc mừng đến toàn thể tất cả anh em đã may mắn chiến thắng được những con lô con đề ngày hôm nay anh em nhé. Và chúng ta cùng nhau test qua một tí xíu ở cái bảng chốt số ngày hôm qua đội ngũ chúng tôi lên video chốt số cho anh em độc thủ lô 59 nổ 0110 nổ cho tất cả anh em đó là con 01 hai nháy đúng không ạ chạm đề bắt cho anh em chạm 3 nổ cho anh em uh, dàn đề đó là 1331 phải không tất cả anh em thì ngày hôm nay thì chúng ta quá rực rỡ theo cái đường cầu ngày hôm qua tôi gửi gắm đến toàn thể tất cả anh em đấy vui chơi nhỏ nhẹ trà đá bia hơi thì ngày hôm nay anh em có tất cả những đường cầu hôm nay chúng ta rực rỡ tương bừng đúng chưa ạ rồi thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi kênh và để lại cho đội ngũ chúng tôi những lượt like anh em nhé. Đăng ký và ủng hộ kênh. Đó là cái nguồn cảm hứng lớn nhất mà anh em dành tặng cho đội ngũ của chúng tôi. Và sau đây tôi sẽ đi cho anh em những đường cầu để anh em tham khảo ngày mai. Dựa theo cái đường cầu này thì liệu rằng anh em có thể đánh vào ngày mai tiếp tục nhé. Cầu lô ngày mai thì à, đường cầu chạy cho anh em ngày 22 tháng 11. 22 tháng 11 năm 2021 nhé. Đường cầu chạy cho anh em 22 tháng 11 năm 2021 này. Thì anh em tham khảo dựa theo cái đường cầu này chúng ta có ở cái giải 3 nhá Giải 3.4 và giải 3.1 phải không ạ? Chúng ta có cho anh em ở cái giải 3 duy nhất giải 3 nhá. Giải 3. Chấm, ờ, đó là chấm 3 cho tất cả anh em. Thì chúng ta có hàng chục con số 9. Đấy. Và tiếp tục đó là giải 3.4 ờ, thì chúng ta vẫn tiếp tục đó là có cho anh em <clears throat> ở cái đường cầu đó là con số 9 ở hàng chục nha vẫn tiếp tục đó là hàng chục thì uh, chúng ta cùng nhau kết nối lại chúng ta có đường cầu kép đó là con uh, à, 9 ghép 9 nổ cho anh em một con độc thủ duy nhất là con 99 đúng cho tất cả anh em đường cầu độc thủ duy nhất thì chúng ta có con 99 này tham khảo để đánh cho ngày 23 đấy ngày 23 nhá 22 này, 23 này thì chúng ta có đường cầu con kép 99 nổ cho anh em rồi phải không ạ và không ghép 7 đúng cho tất cả anh em đường cầu không ghép 7 thì nổ cho anh em con độc thủ 70 đấy nổ cho anh em con độc thủ 70 thì chúng ta đánh cả cặp đó là 0770 à, tất cả anh em đường cầu 070 thì xuất hiện cho anh em ở ngày 24 nhá đường cầu ngày 24 thì chúng ta có đó là đường cầu con 07 à, xin lỗi anh em con độc thủ 70 nổ cho anh em hai nháy cầu lô hai nháy đã xuất hiện nhá và tiếp tục cho anh em đường cầu 4 ghép 8 nổ cho anh em 848 không ạ 84 và 48 để đánh cho ngày 25 đúng chưa tất cả anh em thì ngày 25 anh em thấy cho mình chúng ta có một cái đường cầu con 84 phải không ạ đường cầu 84 và 48 lại khai sinh ra cho anh em cầu lô hai nháy Tiếp theo ờ, như cái đường cầu này thì anh em tham khảo vào ngày 26 đó là vị trí ngày mai phải không ạ? Vị trí ngày mai đó là ở ngày 26 thì anh em có thể tham khảo cái cặp song thủ lô tô đó là 3773 nhá. Đường cầu song thủ lô tô thì chúng ta có thể đánh cặp 3773 vào ngày mai. Đấy, để chắc chắn anh em lên lót nhá. Và kết cho anh em đó là con 37 này. À xin lỗi anh em con 73. Đấy, và ngày mai đường cầu này dựa theo cái đường cầu này khai sinh ra cho anh em hai nháy hai tay rồi thì ngày mai anh em có thể tham khảo cặp song thủ nhá đường cầu này anh em có thể chơi ở cặp song thủ thì tôi sẽ bắt cho anh em <clears throat> đó là đường cầu song thủ lô <clears throat> song thủ lô tô vào ngày mai ba bảy ba bảy ba ba bảy bảy ba đấy và con độc thủ lô tô ngày mai tôi kết cho anh em dựa theo cái đường cầu này kết cho anh em con ờ, độc thủ là con 08 độc thủ 08 nha đấy tiếp tục để chúng ta đi vào xét ở cái đường cầu đề thì thống kê qua một tí xíu ở cái dòng bạch kim thì 01 như chúng tôi dự đoán kết quả cho anh em ngày hôm qua thì 01 nổ hai nháy đúng cho tất cả anh em và con 59 đâu ạ con 59 xuất hiện cho anh em cũng khan khá là nhiều ngày và cầu nó đến ngày về rồi nhá đấy thì nó đã trở về cho anh em rồi và đến bảng đặc biệt tuần thì anh em thấy cho mình đường cầu ngày mai dự đoán kết quả cho ngày mai ở cái bộ đề cho tất cả anh em ở cái bộ đề thì tôi thiên về cho anh em ờ, ở cái bộ đề 04 ờ, này bộ đề 04 cho tất cả anh em nhé đi vào bắt cho anh em một cái bộ đề ngày mai bộ đề 04 thì chúng ta gồm có đó là 040 các bạn 040 tiếp tục cho anh em đó là đường cầu 090 à, 090 tiếp tục chúng ta có ở bộ đề 04 là gì nữa 545 và 595 đấy 545 và 595 nhá tiếp theo ở cái bộ đề 04 thì chúng ta không thể bỏ qua được cái bộ đề bạc nhớ cho anh em <clears throat> đó là bộ đề 23 cũng có 232 <clears throat> tiếp theo anh em có 282 82 đúng chưa 282 và 373 và 787 373 và 787 không thể bỏ lỡ được 19 và 91 đấy chúng ta gồm có 2 4 6 8 10 12 14 16 18 con nhá và tiếp tục có cho anh em ở cái bộ đề ép vị cho anh em đó là 535 đúng chưa chúng ta chưa có 535 đó, 535 đó kết cầu trùng máu anh em vào tiền nhá không kết cầu trùng máu dừng lại mức tham khảo và bắt cho anh em với chạm đề ngày mai thì chúng ta có gồm có cái chạm 4 và chạm 0 nhá chạm 4 và chạm 0 gửi gắm đến toàn thể tất cả anh em thì những đường cầu ở trên diễn đàn công khai thì chỉ mang tính chất đó là tham khảo vui chơi văn nghệ giải trí mà thôi đấy chạm đề ngày mai thì nó báo cho anh em một chạm rất là ảo đấy chạm 7 và chạm 2 anh em ạ <clears throat> nhưng tôi không thiên bắt cho anh em một cái chạm đề như vậy <coughs> và tôi thay cái đường cầu um, cầu chạm cho anh em vào ngày mai nhé dự đoán kết quả cho ngày mai thì à, những anh em đó là thật sự thua tha xa bờ loạn số thì liên hệ ngay với số zalo cầu kiến của chúng tôi chúng tôi hứa hẹn sẽ đưa cho anh em những đường cầu đẳng cấp nhất để anh em về bờ nhé và ở cái dòng bạch kim sau 4 giờ 30 thì nó sẽ có một chút thay đổi cho anh em thì vị trí cầu sẽ thay đổi hoàn toàn cho anh em nên anh em lưu ý diễn đàn công khai chỉ mang tính chất tham khảo vui chơi văn nghệ giải trí, đánh nhỏ 5-10 điểm mà thôi, không chơi to cốt lớn. Đấy là tôi khuyên anh em đó là thật lòng nhá. Rồi, cuối video xin chào và chúc toàn thể tất cả anh em ngày mai đánh lô thắng lô, đánh đề nổ đề anh em nhá. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai.